một video tháng 3 năm 2023 tại phổ biển Ocean Dun, trung tâm thành phố Phan Thiết thì anh chị thấy phổ biển Ocean Dun là khu đô thị đẹp nhất tại trung tâm thành phố Phan Thiết trong ờ, Ocean Dun này thì có rất là nhiều khách sạn rồi nhà hàng rồi ờ, ngoài ra nhà dân ở trong này thì là khu nhà giàu Đó, những người ờ, ở trong này thì giàu nhất tại tỉnh Bình Thuận đều có nhà trong này hoặc là những anh chị mà ở Sài Gòn Hà Nội cũng mua ở trong này rất là nhiều ở phố biển Ocean Dun này thì bước chân xuống biển là giáp biển luôn biển à, Phan Thiết đó, biển Đôi Dương đó. ở đây rất là nhiều khách sạn lớn này khách sạn này khách sạn này đây là những khách sạn mà để cho du khách à, tới với biển Phan Thiết đó tới với thành trung tâm thành phố Phan Thiết có thể à, thuê để nghỉ ngơi đó hiện tại thì ở trong à, này thì nhà cửa xây dựng à, bắt đồ tương đối à, nhiều rồi thì khoảng được 50 ờ, phần trăm ờ, diện tích đất ở trong này rồi đó ở đây là lâu đài của tập đoàn Đằng Đông này rất là đẹp rồi ở này thì có chùa Thanh Minh Từ này đây là công viên Lộc Vừng này đó ở trong ờ, phố biển này thì có ba bốn cái công viên trong này đó để anh chị có thể vui chơi rồi anh chị có thể à, chạy bộ đó anh chị có thể đưa con cái ra để vui chơi như này ha vào à, buổi chiều hoặc là buổi sáng sớm đó, ở bên kia công viên à, bên bên kia là chùa Tân Minh Tự những căn nhà trong này xây dựng kiến trúc rất đẹp hiện tại thì chính chủ gửi cho em một lô đất ở trong này có giá cực kỳ tốt đó. hiện tại à, giá thị trường thì khoảng 8,5 tỷ nhưng mà chính chủ gửi cho em 7,8 tỷ thôi diện tích đất là 118 mét vuông đây là vị trí lô đất từ vị trí này qua đây ngang 7m sâu ra phía sau 17m đất vuông vức đó anh chị có thể thấy là phía sau lô đất này có một căn nhà phố nhà ờ, phố nhưng mà kiểu biệt thự đang được xây dựng đó xung quanh đây anh chị có thể thấy những căn nhà phố rất là đẹp ở đây thì ờ, xây dựng là thường là một trệt và hai lầu đó nguyên cái phân khu này là ngang 7 mét hết đó gọi là những lô biệt thự á nhà phố nhưng kiểu biệt thự nên rất là đẹp à, thì em cũng bán rất là nhiều sản phẩm ở trong ờ, phổ biến Ocean World Phan Thiết hoặc là anh chị ờ, cần bán những sản phẩm ở trong này thì hãy gửi cho em để cho em có thể hỗ trợ anh chị ra hàng trong thời điểm này